Ví dụ 1, diện tích của một vườn hoa là 100 mét vuông. Trong đó, 25 mét vuông trồng hoa hồng. Tìm tỷ số diện tích trồng hoa hồng và diện tích vườn hoa. Các con lắng nghe lại. Diện tích của một vườn hoa là 100 mét vuông. Trong đó, 25 mét vuông trồng hoa hồng tìm tỷ số diện tích trồng hoa hồng và diện tích của vườn hoa, tức là chúng ta phải tìm tỷ số giữa số diện tích trồng hoa hồng với diện tích cả cái vườn hoa ấy sẽ có tỷ số là bao nhiêu và tỷ số đó biến thành tỷ số phần trăm như thế nào chúng mình cùng nhìn vào. Đây là cả vườn hoa có diện tích là 100 mét vuông. Diện tích vườn hoa này thì có khoảng 25 mét vuông đây. Họ trồng hoa hồng và hãy tìm tỷ số phần trăm giữa diện tích trồng hoa hồng so với diện tích của toàn bộ vườn hoa. Tỷ số của diện tích trồng hoa hồng và diện tích vườn hoa là chúng mình sẽ thực hiện bằng phép tính chia đó là so sánh cái gì thì số đó sẽ đặt là số bị chia. Cụ thể là diện tích hoa hồng ta đặt trước 25 chia cho diện tích cả vườn hoa là 100. Ta sẽ có 25 chia cho 100. Ta viết kết quả là một phân số. Phân số ấy chính là 25 phần 100. Và ta nói tỷ số phần trăm của diện tích trồng hoa hồng với diện tích của cả vườn hoa chính là 25%. Ta viết này, 25% và cách viết đã có dấu hiệu phần trăm gạch chéo như thế này, ta gọi là ký hiệu phần trăm và